Walama, wala, wala kachi, wala kana, kalamaka, kula mana, kalakatashi, kula na akaticha, waka nikula kashimuna, ngani alakachi mukata, ngani alakachi ulanakati. Mật Pháp Thiên Đình làm nên kỳ tích lịch sử nhân loại trong giai đoạn mới Tôi là ca sĩ, tôi là tất cả mana ka shi mana ka la ka shi ola na ka ti na ka shi na pa la ka shi uli na ta ko la ka chi ka na mana ta ka chi ola ta về đây hôm nay để trao cho con bài thơ thứ 25 mươi Bài thơ có tựa đề Con đường chánh đạo chánh đạo con đường là tu mật ẩn không cần ai hay không cần ai biết chỉ có riêng mình với lòng chân thật thật với tâm can thật với ý nghĩ thật cả chính mình khi sai phạm lỗi nếu biết tu học chỉ cần sửa sai chỉ cần giác ngộ tâm ý sẽ thành trí huệ mở mang đó là mật pháp thiên đình ban xuống Nay mai sắp tới Mật Pháp lên ngôi Để cho thế giới khắp nơi tu về Ngày mai thế giới kết thúc bảo tàng Chỉ còn người ngoan ở trong thiên đàng ngày mai tại thế ngày mai sóng tràn ngày mai bão lửa quét qua nhân loại để trôi tất cả rác rưởi bao đời sẽ không còn nữa những đóa hoa sen đua nhau nở rộ trong thời thượng ngương trong ba năm tới các giới giàu nghèo không còn phân biệt bởi ai cũng như ai thiện tâm thiện đức thức tỉnh tâm linh mở đời thánh đức thánh thơ của ta đến đây tạm dừng